kéo nè ôi ôi cá tra nữa ôi ôi cá tra cá tra hôm nay ờ, mấy anh em mình ờ, đi ờ, câu cá rô nha mọi người đây anh em mình đang câu chỗ này là ấp 3 xã Vĩnh Bình huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An nha mọi người hôm nay đi câu 4 người câu mồi à, dế với à, mồi trứng kiến nha đây hai thanh niên người đang câu chỗ này mới được con con cá rô sổ vậy đó hả ôi trời ơi cá chơi kìa từ từ cá ngốc quá trời đúng không mọi người rồi để về mình lại lần kia mình câu thử dính không tú dính cá chà bá luôn mọi người <laughs> đây đây đây, đây kìa. ôi ôi cá thứ già luôn đây cá này mọi người cá này uh, ba ngón tay nha mọi người bự hơn bán tay mình tí quá ngon quá ngon nay mình câu dưới này đây mình mới ờ, mình mới bỏ xuống câu à mình xả mồi xíu cái nhiều lắm hả thôi ai cũng báo cá trưng ấy dạ ấy dạ té luôn hước chín cá tra luôn mọi người bỏ tay luôn cá tra này cỡ cá tra video trước của mình đó mọi người cỡ cỡ đó đó quá ừ. đã anh anh tú đằng kia cũng dính thằng con đằng kia nữa kìa của mình mới kéo mà chưa dính con đâu đâu đâu đâu ừ. đâu ôi quẹt dính cá tao bự rồi rồi lên không nổi đã trời Ô, trời chúng ngộ cái trà luôn rồi mọi người ngon lành ngon lành Ủa trời cái trá mà câu nữa câu cá rô mà dính cá trà kìa quá đã quá đã <laughs> ngon lành ngon lành luôn bữa nữa hả thì đặng còn tú coi tô dính cá rô bự nữa nè mọi người ôi cá rô ngon nãy giờ đây dính mấy con rồi ba con hả ba con nãy giờ tú dính mấy con cả này không à mọi người con này nút lưỡi luôn rồi à. Ôi, mình mới đi cái về của mình kéo quá trời kéo không trời ơi kỳ ta Chỗ cái ra rồi mọi người ơi, dính nữa rồi. Anh Hước một. Anh Hước một con cá tra nữa mọi người ơi. Kìa kìa kìa kìa, tháo mà giật kìa. Giật dữ lắm rồi. kéo kéo kéo kéo kéo nè ôi ôi cách ra nữa ôi ôi cách ra cách ra à trọng <laughs> gỡ gỡ gỡ giùm em anh phước gãy một câu quá cá rô mọi người ơi cá rô này nhỏ nha mọi người giờ à, bốn anh em à, câu một chỗ luôn nha mọi người đây bốn cây mà một uh, kế bên nhau luôn nãy giờ tú dính quá đã dính luôn á thử có ai lên hàng trước hay gì bây giờ chiếc này có ai lên hàng trước nè mình câu trứng kiến anh phước thì câu mồi dế anh nguyện câu mồi cám đủ lên mồi luôn kìa kìa kìa tú cá của tú rễ quá trời rễ rồi kìa đó đó đâm đâm tim đó đâm tim đó nó ghẻ cái hai cái là sức ờ, trời ơi giật quá mạnh ai câu con phước kìa con phước con nguy cơ kìa nhiêu nhiêu nhiêu nhiêu nhiêu nhiêu nha đó đó đó đó đó nhịp kìa chưa chưa nó chưa ăn nó chưa ăn đó, con gì ăn gì kỳ vậy thác lát á thác lát là ở đây thác lát quá trời luôn mọi người như hồi cá tra thì thôi luôn mới giật cá trai thì thôi vô địch luôn à, ờ, dế mà cá cá nó nghĩa gì không á kìa rút phao với giật đó đó đó đó giật dính rồi thắt lát nữa thắt lát nữa lại là một con thắt lát nữa mọi người luôn giờ tôi được hai cái thác lát rồi đó nghe đó, đó, đó. cá nha kênh này không ăn rồi kênh này thác lát quá trời thác lát luôn á Dính là dính cá rô mua ơi. quay đăng hoàng ơi. Ừ ô cá rô bự. Cá rô đen luôn không? <laughs> Kéo cái phao liệt liệt liệt liệt liệt xuống. Qua cái thác lát rồi. Này anh Nguyện à. Anh Nguyện câu đó còn Tú câu kế bên. Không không không ăn vậy chứ. mình mình giật nó, nó cắn thao liên tục luôn ảnh không ăn. À chỗ. Giờ cá cái giờ nó tụ lại nó đâm tim quá trời đó bảo xuống kéo liền kéo đó mọi người kéo mọi người ôi ôi cá rô mời cá rô mời ừ. ôi ơi chết chảy rồi gãi đúng ôi cá rô cà bá luôn buông cái cần câu xuống gãi đi gãi đi cá có gì bự không nội chứ nãy giờ chạy với mình hoài mọi người cá này kiểu hiền thế chứ nó liệt phao luôn hồi ừ, anh phước mới dính cá rô mề nè mọi người cái gì đâm vô trong mu lưng vậy con này con này nó bốn ngón tay vậy mọi người ừ dạ. ừ đã đó đó đó đó, đó Nguyễn đó Nguyễn <laughs> kéo tưng tưng tưng kìa hết mồi luôn rồi một chứng kiến mấy quốc cái một hết luôn rồi quá rồi ừ ô tú dính cá rô mày nữa mọi người ơi cái kia của mày kia thầy tú dính cá rô bự của mình của mình nó kéo luôn rồi hết mồi luôn rồi chắc hết mồi luôn Ê, còn còn còn còn còn còn còn còn hồ cá rô này bự không à mọi người ơi con nào đấy bự bự bự bự không à giật nó đã sướng tay luôn ừ gì đó tao đúng giật trời ơi trời dính cá bự xảy luôn mọi người tức thiệt chứ giật lên tới bờ mà xảy ủng quá mọi người cá giờ nó tụ lên chỗ này đâm tim quá trời luôn nè Phú Anh câu ờ, gần cái mé lục bình bên kia dính cá bự không? Để anh hoáng hoáng Trời ơi chắc hết mồi luôn rồi Kéo tưng tưng tưng tưng luôn Tố dính nữa mọi người Đây, <laughs> dạ, dạ. có, cô của mình, có mình kéo nữa, có mình kéo nữa nè Nè nè Rồi Lụm Nó <laughs> tao nổi phao luôn rồi, nó lên trên rồi gãy giùm, gãy giùm ơi À, nhỏ mà ú mọi người anh với tú ơi trời ơi nó ăn cái bụng nó nè <laughs> ừ bụng nãy giờ luôn. ăn no bụng nó trên luôn sọ tới cái màng với sao xảy rồi tú lại tiếp tục lên hàng mọi người ơi <laughs> quá lố chỗ này cá rồi ờ cái bụng nó nóc luôn ồ cá thác lát lên quá trời luôn ta anh em nào có đam mê thác lát thì ờ, tới chỗ này câu nha mọi người này là ấp 3 xã Vĩnh Bình ờ, huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An nè mọi người chỗ ờ, cây cầu uh, 5 504 nha mọi người ở cho mình kêu cầu kinh 504 Đó, của, kìa, của mình nó kéo kéo kéo quả trời cái thác lát ngớp luôn á mà anh em mình không có đam mê thác lát anh em mình chỉ thích câu cá rô thôi anh em nào có cái mồi nào ờ, câu thác lát được chỉ mình dưới coi ừ. câu thác lát con mồi gì mình hồi đó giờ mình cũng chưa có tìm hiểu luôn đó mọi người thế giới ăn cũng được mà nãy giờ câu dính ờ, mấy cái thác lát rồi ờ, bữa nào mình à, tập trung mình mua mình thác lát này là hình như là nó ăn tép bây giờ nè nếu mà thác lát này câu tép là có thể dính nè mọi người ơi mình C dính một con rồi cuối cùng nguyện cũng được uh, lên hàng mọi người ơi sau bao nhiêu lâu nguyện chờ đợi nãy giờ dế tao sẽ nó còn có cái cầu dạ, như à, dính con chú chiếu à Ê, kìa kìa quay giật kìa thấy à thấy à thấy nó kéo mình chạy te te te te te kéo cái nữa là dứt á <laughs> hẹn hẹn giờ rồi nghĩ kéo luôn à hù nó cái nghĩ kéo luôn mọi người đó vớt quá độc luôn động gì đâu rồi rồi có động gì đâu tú lên hàng liên tục mọi người ơi qua dính nè để ta bỏ qua cái chỗ con tú <laughs> kêu nãy giờ rồi dính nè để dùm tú ơi cá bự chứ nãy giờ cá nhiều lắm không mọi người lát về anh em mình về anh em mình à, tổng kết cho mọi người xem à khùng cá luôn rồi nè ôi có người cắm câu ờ, nhái luôn kìa đó đang cắm về về đó kìa kéo kéo kéo giật ấy dính một con nữa mọi người cá lô mập u để mình gỡ luôn nha mọi người phước <laughs> phước lên à, thác lát tiếp mọi người nãy giờ nó ăn mấy con dế rồi mọi người liên <laughs> té liên tục chỗ này cá thác lát quá trời luôn á anh em nào đây. anh em nào có đam mê thác lát thì vô đây nha quá trời thác lát luôn mới tép ừ. bữa nào anh em mình kiếm mới tép anh em mình vô đây câu cá thác lát cho mọi người xem đem tép hờ theo câu ôi ôi câu ừ, ừ. cá cá cá cá cá vàng cá cá vàng ôi ôi cá vàng khứ già luôn kìa mới nhắc cá vàng mọi người ôi ôi cá vàng bự sướng sướng sướng sướng sướng được cho quăng trong cờ gông luôn đã vàng đã không bỏ vô hố bự luôn đi bỏ bỏ vô hố bự kìa đổ luôn cái sâu đó vô luôn ôi, ôi sướng mọi người đây đang câu cá gặp uh, có người uh, cắm cắm con nhảy luôn tú lên hàng nữa trời liên tục liên tục luôn này đi uh, câu cá gặp cầu thủ uh, cắm câu luôn nha mọi người chắc họ ở lại thăm trộm của chú luôn quá bánh ỉa không nổi <laughs> bánh đó điều không thể vậy bữa nào đem sóc heo vô đây câu điên thứ ngọc lên hàng con này nhỏ mọi người ơi hai ngón tay gì à? Đây nè. Ủa cá cá cá cá rô bự rồi, cá rô bự rồi. <laughs> Cá rô khủng rồi. Quá trời luôn chúng chỗ này cá rô con nào nấy mập bự không mọi người. Về mọi người ơi. Để à, coi anh em mình hồi sớm giờ câu được bao nhiêu cá nha. Trong thùng có còn cá nào không? Đóng cá. Con cá nào. Đổ ra. Ôi ừ, rồi ừ. Bữa nay vô vô mánh rồi mọi người ơi Cá khủng không hay gì Cá khủng không luôn Đập nước luôn Ui, kìa rớt ngoài mà. Đây, hôm nay bao nhiêu Ui. cá này nè mọi người Toàn là Ui. Có em chơi vàng Cá trai vàng, cá tra Mấy em cha khủng Ừ, ừ. bữa nay là toàn là cá rô bự không á mọi người Cá khủng Nè, nè, để mình cho người xem Đây, cá rô đây caro cỡ này không mọi người đây caro gì không nè được con trai vàng nữa mọi người quả trời cá rô này cá rô bự không luôn rồi chế nước chưa được chưa rồi chị rồi rửa tay đi rồi xin chào tạm biệt mọi người nha hẹn ờ, gặp lại mọi người ở video sau của anh em mình nha